tôi tin kính đức Chúa trời là cha phép phát vô cùng dựng lên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai xin bởi bà Maria đồng trinh chịu nạn đời quan phong Sio Phi La Tô chịu đóng đành trên cây thánh gia chết và tan xa xuống ngục thổ tông ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời ngưỡng ơn Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau mới trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa thành thần. Tôi tin có hội thánh thần có ở khắp thế này. Cả thánh thông công, tôi xin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.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 Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và lâm giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, và trong giờ lâm tử. Amen. Sang danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn gần đến lòng bảo chúa thương xót đời Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin cho hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào hay rối được, bởi Chúa hằng có lòng lành cùng vì lời Chúa ban hứa con đã trông cậy Chúa linh hồn con cậy vì lời hứa ấy thì đã trông cậy Chúa những kẻ làm dân Đức Chúa trời đêm ngày ấy trong tay người cho liên vì người rất nhân lành hay thương vô cùng sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thải lạy Chúa xin ban cho linh hồn an tôn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng xin cứu lấy linh hồn an tôn cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên amen lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng bao lại xin thì bao sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn nói lời cùng tội xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van cho linh hồn ông bà cha mẹ anh em bạn hiểu con xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hàng so cho linh amen khi Chúa thương gọi tôi về hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ miệng tôi nức vui tiếng cười lưỡi tôi vàng lời ca ngàn dân tung hô tôi thật vinh phúc khi dân Sion qua khỏi kiếp lưu đầy tôi vẫn mãi như người đang còn sống trong huyền mơ khi Chúa thương gọi tôi về rồi hân hoan như trong một giấc mơ miệng tôi nức vui tiếng cười lưỡi tôi vang lời ca hát ngàn dân tung hô tôi thật vinh phúc Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn an tôi. Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn an tôi. Giêsu Maria du xe con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn lang tôn. Đức mẹ phù hộ các giáo hữu cầu cho chúng con những cha và con và thánh